còn rơi rất trên nỗi sầu lạnh đôi vai em

những ước mơ dài mưa còn rơi rách trên nỗi sầu lạnh đôi vai em ơi biến chắc tim anh lẻ loi Khi niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào từng cơn mưa chung nhau lối